Bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 bên em rồi Các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả của nó rồi đúng không ạ? Còn nếu mà bác nào mà muốn được tư vấn hay là muốn được uh, sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn này các bác cứ lên cơ sở em em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở Bến Xe miền Tây ngoài ra các bác có thể kết bạn Zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn này đây khi đi chơi các bác chỉ cần mang lại cho mình một bộ hột này vào thôi đây đây là bộ hột này đó bộ hột này đã bo rồi rất là đẹp luôn nha các bác nha nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá khi các bác mua bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn ở bên cơ sở sơn tài xỉu bên em em sẽ tặng cho các bác nắp chén như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ hột tài xỉu 2020 này các bác có thể lắc theo ý muốn của mình bộ hột đi rất là đều tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao ngoài ra các bác có thể lắc lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình sau đây thì vào cái về phần tăng tích thì em bao tăng tích ăn thua trẻ hột cũng không có gì các bác nhé bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi vậy nên em sẽ bỏ qua cái phần test tăng tích còn các bác nào mà muốn test đầy đủ hơn các bác cứ liên hệ zalo với em em sẽ test trực tiếp cho các bác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 xỉu này đó vừa rồi em đã lắc cho các bác bộ hột đi đều chén tài chén xỉu đúng không ạ và đã có bão rồi lắc có mấy chén mà đã ra bão tứ rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ cho các bác này bây giờ đang là xỉu em sẽ lắc giữ xỉu luôn này một xỉu này hai xỉu này lại bão tiếp này bão nhị này đó ba xỉu này các bác nhìn này cặp về rất là nhiều để chuẩn bị ra bão đúng không ạ bốn xỉu này năm xỉu này chén này lên tài mất rồi chén này em hơi mạnh tay nên là đã lên tài mất rồi ạ nhưng quá nhìn này cặp này vừa rồi mình đã lắc vài chén mà đã ra được hai chén bão rồi đúng không ạ lắc giữ tài thì nó cũng giống như lắc giữ xỉu thôi Vậy nên là khi nào mà các bác muốn sở hữu hay muốn được chia sẻ cái cách để các bác có thể lắc